Cụ ơi Cụ ơi Bà hai Bà hai ơi Bà hai ơi Bà hai Hai không Bà hai Bà hai Hai không Ủa Ở đây rồi đi đâu nữa ta dạ cầu bên đây bên đây dưới dạ cầu dưới dạ cầu ở đây là đường à, hàng gòn rồi các bạn ở đây cầu gì đây trời dưới dạ cầu lúc con không biết dạ cầu gì nữa dưới dạ cầu bây giờ mình đi đường bên đây đi đi thử cái đường bên đây cầu này là chắc à, cái nhìn dẫn đi lên cầu cần thơ quá ta này là không phải với già cầu rồi lộn rồi à, dạ cầu bên kia rồi thôi mình vòng lại đi lộn rồi lộn rồi chỉ chỉ ở dưới già cầu bên đây Đây tới cái cua quẹo nãy là mình quẹo trái nha các bạn Hồi nãy là mình quẹo phải là sai rồi đó Mình quẹo trái đi Quẹo trái mình chạy với dạ cầu Chỉ nói với dạ cầu Nhà trọ Kim Chi Nhà trọ Kim Chi Bây giờ mình sẽ đi kiếm nhà trọ Kim Chi Quỳnh Anh Đây chắc ở đây nè Dưới dạ cầu nè giả dạ, cầu đây đây đây mình thấy là nhà trọ kim chi nhà trọ kim chi đây đây là dưới già cầu nè các bạn đây. đây tới cái bản nhà trọ kim chi rồi Dạ cô ơi, à, cho con hỏi là cái chỗ mà nhà nhà ở trong đây á có cái hai cái cụ á được con được chị Diệu á, chị chỉ. Dạ, để à, con à, quay cho nhiều mạnh thường quân người ta thấy người ta có thể hỗ trợ được thì hỗ trợ. Dạ. Con chạy xe luôn hả cô? Dạ. Con nghe chị nói phòng số 10. Dạ. Dạ con cảm ơn ờ, chú. đây mình đi vô đây con để xe ở đây được không con? dạ con dựng ở đây ha các bà dạ cô đi qua luôn hả cô dạ có dạ. dạ dạ chạy vô luôn đi anh Ủa? <coughs> hai cụ đó là ở đây là ở ờ, ở trọ nhà cô hả cô dạ, dạ. nhà bên đây hả cô ờ, mà cô ở đây dạ hai cụ đó cũng ờ, lớn tuổi hết ta tại con cũng chưa biết mặt nữa dạ <laughs> à khóa được rồi đó cô dạ đây hả chị ủa quay ông hai hả bà hai dạ dạ rồi trời ơi vô đây nè em em ờ, chị diệu á chị chỉ em ờ, trong này đúng rồi đúng rồi dạ quay diệu mới mua cái ghế cho dạ chị là chị diệu á hả không chị diệu là chị kia kìa dạ chị diệu rồi có chị mai chị cũng ờ, chỉ em dạ Phòng hai cụ là số 10 ha. Dạ ở đây, ở đây là hai cụ ở trọ hết ha. Hai cụ có thể tiếp chuyện được không ta? Đi rồi nó bỏ dạ. nhà đi làm á. Dạ. Đây. Vậy là cái người con đó là đang đi làm ha, đi làm ha. Về mới đút cơm cho hai ông bà đi tiếp. Dạ. Bà là bà bà bà nói chuyện được không ta dạ dạ à, chú nói chuyện được hả ừ. bà ở đây là bà bệnh ờ. dạ bà bệnh đây là bệnh gì vậy chú không biết là bác sĩ nó không gần dạ nhưng mà hiện tại giờ không còn sức lao động được nữa không cái ghế bố này là cũng có ờ, người mới mua giùm ờ dạ mới mua con này mấy gì cùng nhau mua dạ mua cho ổng á nhiều mới mua cái nữa dạ dạ cô ngủ hả ta còn cụ bên đây là nhiêu tuổi rồi vậy rồi đó cụ á cụ cụ bà là nhiêu tuổi rồi sáu mấy lúc tỉnh lúc không còn ờ, còn cụ ờ, là năm nay nhiêu tuổi rồi cũng sáu mấy hả sáu mươi mấy cục mình à, sáu mấy sáu sáu hả cụ dạ à, cụ bà tên gì à? Nguyễn Thị ớt còn à, cụ à, Quỳnh Văn Phước Quỳnh Văn Phước phải không cụ dạ dạ đây hả dạ tức là chứ không phải là hai cụ là hai vợ chồng hả hai chồng hai chồng hai chồng, hai chồng mà sao kêu là bạn dâu à, là hiện tại là hơi hơi bị chút xíu rồi à. dạ cụ ơi cụ ơi cụ ơi hai bà hai ơi bà hai hai không bà hai bà hai hai không à, thức rồi mở mắt rồi à, chào anh bà mở mắt bà thức mà ớt phật trời ơi bà nói chuyện nhỏ xíu rồi con không muốn không nghe được nữa Nhìn, lẽ bà bà quen rồi béo là bà đau vậy con ít bẻ ba lắm tại bẻ qua cái à. bá nhăn mặt ba à cụ là cụ bị bệnh gì anh có tai biến tai biến hả ta biến lâu mấy giờ bả là hai mấy năm hay vậy đó tai biến hai mấy năm hai mấy năm là là mới bị đây hồi tết rồi giờ là cụ bên đây là cũng uh, bị tai biến luôn à, nó tai biến với nhầm não não tim là hiện tại là anh đang làm cái gì hệ nóc gần nhà đây luôn hả anh dạ dạ đâu anh mượn cái giấy à cái giấy này là của cụ hả 57 à, tuổi à, giấy này là của cụ à, Quỳnh Văn Phước ha nhồi máu não vùng nhĩ cuồng nhĩ bệnh tăng huyết áp vô căn nguyên phát viêm phổi thì phân loại viêm phổi hẹn uh, hay lá hẹp hai lá à, ông chỉ tối ngày bà nói vậy nói biết bà đó à, không là cái đơn này nó là ngày 21 tháng 2 năm 2019 cụ hai cụ này là từ lúc mà nhỏ đến giờ luôn á ha lúc 15 tuổi là đi làm tới giờ ờ làm cử là ông, ông nghỉ nhà là, trước đó là cụ ờ, cụ phước này là làm ngoài ờ, làm gì anh dạ gạch me nhà khúc này là ngang cái cổng lê bình xích quá xíu à lúc trước là lúc cụ trước ờ, là, là ông ngoại sao rồi ông ngoại thấy biết vậy ông thấy nếu là cho làm quản gia quản gia sao rồi cái ông bệnh đợt đầu á thì dạ. nó nhẹ thì cái về ông ông nghỉ luôn rồi đi làm nghỉ làm nghỉ học đi làm dạ yeah. anh bắt đầu anh nghỉ học anh đi làm anh lo cho hai cụ mọi hoạt động tắm rửa đều là anh ờ, anh tắm hết ở đây mình gọi là cái khu gì ta nhà trọ kim chi nhà trọ kim chi nhưng mà cái đường ờ, hàng gòn đường hàng gòn hả chị hàng xài đường hàng xài hàng gòn hồi nãy con thấy có cái bảng hàng gòn ngoài kia hàng gòn hàng gòn nhà trọ kim chi phải không ạ ừ. rồi nãy con quay à, cụ à, nam bên đây thì hình như là đã lẫn rồi à, có lúc tỉnh lúc không còn đây là con trai của hai cụ cụ bên đây yếu xìu luôn từ lúc dạ, cụ, còn nói chuyện đâu được không anh lúc ông bệnh tới giờ là nói chuyện yếu xìu nói chuyện có khi không nghe được luôn á với ta à. ta chân yếu xìu lúc trước là còn nếu mà dịnh dắt á còn đi được cả này là từ lúc ông bệnh tới giờ biết rồi nghe làm như lo nghĩ nhiều quá cái giờ dạ. nó, nó, nó, sinh bệnh luôn nó đi nó không được luôn dạ. Chỉ là nằm nằm đâu mà không dậy chừng đâu chừng ba bốn tuần nay cái tự nhiên cái tay chân nó teo lại chân dạ khoảng ba bốn tuần nay là tay chân teo lại à, xung quanh bà con đây có ai hỗ trợ gì cho mình gì không vòng vòng nó mới về đợt không bệnh cũng cho tiền dạ. sữa rồi trọ hiện tại là mình 600 ờ, ngàn nãy nghe nó điện nước tính riêng còn em thì ờ, trước ở thì mình là cái quần ốc như dạng mà giống như sớm biết à. mà tính lúc đầu biết biết qua bệnh rồi tính là 500 tháng à tiền điện nước thì tính như người ta còn tiền nhà trọ thì bớt cho trăm